Rồi có một mớ hàng mới về ha, mình quay ở đây sẵn cho anh chị các bạn xem để cập nhật mẫu ha. Mẫu nào mà cảm thấy bán được thì lấy về bán. Đây là con vịt vàng nha, vịt vàng bông to, vịt vàng bông to mấy cái mẫu này á, anh chị và các bạn à, bán lâu á, thì mới nhìn ra được còn nhưng mà mới bán chưa biết á, thì à, anh chị và các bạn vào cái à, trang web là trần sáng tỏ com ha trần sáng tỏ com thì những hình ảnh như thế này nè mình đã bắn trên đó hết rồi thì anh chị và các bạn coi xem cái mẫu mã nào bán được á thì à, mình lên shopee những trang thương mại điện tử để mình tìm hàng về mình bán ở khu vực địa phương của mình ha trên à, trang web chẳng sáng tỏ com anh chị vào danh mục đó là bong bóng phao á, bóng phao hình thú rồi đây là con vịt bông to bông to đây là bông to đây là hình máy bay to nè máy bay lớn anh chị bạn máy bay lớn máy bay lớn đây là con ngựa gằn ha con ngựa gằn thì mấy mẫu này thì à, xung quanh xếp lại thì mấy cái mẫu hàng phao này thì nó cũng à, có lâu rồi nó có mấy mẫu này lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay có mấy mẫu mới về thì mình à, đây là con ngựa bằng đây. đây đây là con khủng long nè khủng long này đây mấy mẫu mới nha thì à, mấy cái mẫu này mới về thì mình chưa có uh, cập nhật được cái hình ảnh bây giờ mình sẽ ngưng video lại ha rồi mình sẽ chụp cái những hình ảnh này lại rồi mình sẽ đăng lên trên cái trang web trần sáng tỏ com rồi anh chị các bạn nào xem mấy cái mẫu đó có đẹp thì lấy về bán ha tại vì mấy này mấy mẫu mới cái này là hàng khủng long rồi ok xin chào anh chị và bạn trong cái video kế tiếp